kéo mây về gió kéo đông về sợ tự duyên lướt đi rồi có nói lại được không nắm con đôi lấy lấy miệng cười mời con anh chẳng tiếc chỉ tiếc người là người có duyên một thời đi mãi mãi từng nỗi nhớ cuốn theo đêm dài đầu muốn thấy cô đơn lẻ loi tôi lại ngồi khóc cho cuộc tình thôi Tôi chẳng lang thang về nơi đâu bao yêu thương giờ nơi đâu câu thơ tình xưa vẫn phai mờ theo làn sương tan biến trong cõi mờ mưa buồn rơi trên là mi mắt nắng chia liễu hoa rơi buồn niềm hát tiếng đại ai tên sâu tâm tư lặng mình trong chiều non ta vào lời ca à, à, à, kiếp ra hồ bên yêu lấy điều gì mà chờ mong nắng kéo mây về gió kéo đông về sợ tự duyên đứt đi rồi có nói lại được không năm con đôi lấy lấy miệng cười mới quan anh chẳng tiếc chỉ tiếc người là người có duyên một khi ra đi mãi mãi sky yêu câu thơ từ xưa còn phai mờ theo làn sương tan biến trong cõi mờ mưa buồn rơi trên là mi mắt nàng chia ly hoa rơi buồn nước mắt tiếng ai tiện sầu tương tư lặng mình trong chiều non ta vào lời ca lạc vào hư không đôi tay níu lấy điều gì mà chờ mong nắng kéo mây về gió kéo đông về sợ ý tơ duyên đứt đi rồi có nói lại được không nắm con đôi lấy lấy miệng cười mới quan anh chẳng tiếc chỉ tiếc người là người có duyên my mind. mơ theo làn sương tan biến trong cõi mơ mưa buồn rơi trên làn mi mắt người chia ly hoa rơi buồn nước mắt tiếng lại ai tên sầu tương tư lặng mình trong chiều non tan vào lời ca